Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần phát trực tiếp của chị trong buổi tối ngày hôm nay. Và không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể lên xem phần phát trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay hay là chưa. Nhưng mà hiện tại chị đã đang có mặt ở đây rồi. Có vẻ là tuần này là một tuần rất bận rộn với chúng mình đúng không? Bởi vì có rất là nhiều bạn thì phải ôn thi, có những cái bài kiểm tra giữa kỳ này À, xin chào các em, đã thấy những bạn đầu tiên rồi Xin chào Minh, xin chào Hoàng Linh, xin chào em Xin chào các bạn, xin chào Thảo Nguyên <laughs> Xin chào các em, xin chào Lê Minh Tâm, xin chào các bạn Rất nhiều bạn đã gửi lời chào tới chị trong buổi tối ngày hôm nay rồi Xin chào các bạn nhé Bao điều rồi Ngày mai nắng lên Xin chào các em Mai em thi giữ kỳ văn luôn à Thế á Ôi thật là trùng hợp đúng không ừ, Xin chào các bạn Quyết tâm đỗ NEU <laughs> Xin chào Dương Huyền Xin chào các bạn Ok các bạn thân mến ở đây thì chị đã thấy có khá là nhiều bạn đang lên xem phần phát trực tiếp ở trong buổi tối ngày hôm nay của chị rồi. Ở trong buổi tối ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ về một trong số những cái tác phẩm mà có lẽ là các bạn cũng đang học đến cái tác phẩm đó. <laughs> ok không ạ? Đó chính là Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Cùng nhau chia sẻ về cái, về tác phẩm này các em nhé. Được không nào? Cùng nhau chia sẻ về kiến thức này các bạn nhé. Vợ chồng A Phủ chuyện sớm sớm vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài mình nói cái rồi Được không nào? Cùng nhau chia sẻ về tác phẩm này Ở trong buổi à, tối ngày hôm nay nhé Được không? Cùng nhau chia sẻ về tác phẩm này trong buổi tối ngày hôm nay À tuần sau em mới thi giữa kỳ à? Ừ, chị hy vọng là những cái phần phát trực tiếp như thế này thì có thể giúp ích được cho các bạn nhé Ok, xin chào, xin chào Lâm Hạnh, xin chào Hà Phương Xin chào các em các bạn ơi, chị nghĩ là bây giờ đã đến cái giai đoạn mà chúng mình cần phải luyện đề rồi Đúng không ạ? Và nếu như các bạn vẫn chưa biết luyện đề như thế nào Thì các em hãy nhanh chóng nhắn tin <laughs> Chị Yên định ghi vợ nhặt sao biết Đúng rồi đấy, chị định ghi vợ nhặt đấy Quá chuẩn luôn Ok, ngày kia em thi khảo sát luôn à? Ok, vậy là xin chào Quỳnh Hoa, xin chào em rồi, vậy là ở đây có rất là nhiều bạn đang muốn cùng chị tìm hiểu lại về tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài đúng không? Ok, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu lại về cái tác phẩm này nhá Bởi vì chị biết rằng đây là một trong số những cái tác phẩm mà um, Có khả năng năm nay thi thì sao? Đúng không? Nhá, có khả năng năm nay thi thì sao? Chưa biết được nhở cứ bình tĩnh nhở Rồi, hy vọng là năm nay sẽ các bạn có thể sẽ hoàn thành cái bài thi của mình tốt nhất có thể nhá Được chưa nào? Chị rất là hy vọng như thế, không có cái điều gì mong mỏi bằng điều đó cả À, 2K2 thỉnh thoảng vẫn vào ngắm chị Có nhìn thấy chị đâu mà bảo là ngắm chị Hà Tuyết? <laughs> có nhìn thấy chị đâu mà bảo là ngắm chị <laughs> Rồi, chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nhá Và chị chỉ muốn nói với các bạn điều này thôi đó là đầu tháng 4 này, chị Hiên có một khóa học luyện đề cuối cùng cho năm nay, đó là khóa học luyện đề duy nhất và cuối cùng. Thế nên những bạn nào mà vẫn còn đang chưa biết cái quá trình luyện đề sẽ luyện cùng ai đây và luyện như thế nào đây thì hãy nhắn tin cho admin fanpage học fan Chị Hiên ngay nhé để chúng mình sẽ được tư vấn sớm nhất về cái khóa học luyện đề này. Nhanh chóng đăng ký giữ một chỗ để chúng mình có một cái người đồng hành cùng từ giờ đến khi mà các bạn thi. Được chưa? Đồng ý với nhau là như thế nhá. Bây giờ thì quay trở lại các bạn thân mến, nếu như hỏi về tác phẩm Vợ chồng A Phủ thì có lẽ hai cái vấn đề mà bản thân chúng ta quan tâm nhất đó sẽ là gì nhở? Đó sẽ là về nhân vật Và hai cái nhân vật mà chúng mình chú ý đến nhiều nhất Ôi sao tự nhiên mờ thế nhở? Hình như đang hơi bị lag một xíu thì phải Các bạn ơi đợi chị một tí nhá Đang hơi bị lag một xíu đấy à, Nói chung là bây giờ thì cứ dành một cái chỗ để mà xem livestream của chị Hiên đi ui chị mang em bé đi ngủ sớm đi ạ à. Chứ còn nếu mà các bạn mà không dành một chỗ để xem ấy Đến lúc những cái ngày giai đoạn gần cuối là chị thấy là ngày nào cũng vài nghìn Thậm chí có ngày vài chục nghìn người xem Mà chị kiểu hoảng luôn ấy Xong bắt đầu các bạn vào các bạn bảo chị ơi em lag Gọi là em xem livestream Em xem phần phát trực tiếp của chị lag không thể nào xem được Thì bây giờ nhân cái lúc mà các đối thủ của chúng ta còn chưa tập trung vào học Thì mình sẽ gì ạ à? à thì mình sẽ cố gắng mà học đi được chưa? Ôi sao mờ thế nhở? Hình như wifi đang hơi bị lag một xíu Các em đợi chị một tí nhá Mua sách trên like có free <laughs> ship không chị ơi? Ngày hôm nay thì không có free ship đâu nhá Giọng chị buồn ngủ ạ à? Chị có buồn ngủ đâu, chị tỉnh táo mà Hoàn toàn bình thường luôn Em buồn ngủ thôi, chị không buồn ngủ nhá <laughs> Rồi, các bạn ơi Nào, ừ đây không phải là do cam đâu Mà do wifi Làm sao mà chị lại để cái cam của chị mờ như thế được Đây là do wifi đấy, các bạn đợi một xíu đi Đợi cho wifi nó căng đét lên rồi chúng mình sẽ bắt đầu Sao chị phát trực tiếp muộn vậy? À các em có biết không? Đây là các bạn mới biết chị nhưng các bạn chưa biết thôi Chứ còn những năm trước á, có những hôm 12 giờ chị mới phát trực tiếp Thế mà một cái điều thần kỳ là gì? 2K2, 2K1, 2K vẫn kiểu học một cách kiểu rất chăm chỉ ấy các em Kiểu quen thói quen chị phát vào đêm rồi ấy, kiểu như thế ấy. Ôi sao mờ thế nhở? Đợi một tí, ok, nét chưa? Không phải là do cam nhá Mà là do wifi thôi Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau Như chị đã nói cùng với các bạn Thì chúng mình sẽ có hai cái vấn đề mà người ta thường hỏi nhất Khi vào tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Đó là gì? Nếu muốn mua sách thì nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiền nhá Chị sẽ chốt cho Huyền Trang 25 điểm thi đại học luôn được không? 25 cộng luôn Để đến hôm nào gần thi nhá <laughs> Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy Cái thứ nhất Đó là nhân vật Mỹ cái thứ nhất, đó là nhân vật mị. Được không nào? Và thứ hai, đó là nhân vật A phủ. Được không ạ? À? Thứ hai là nhân vật A phủ. Đây là hai cái nhân vật mà chúng mình vẫn thường được hỏi nhiều nhất nếu như vào tác phẩm Vợ chồng A phủ của nhà văn Tô Hoài. Thế nhưng hãy lưu ý giúp chị một điều rằng là gì ạ? À lưu ý giúp chị một điều rằng là Nhân vật Mỹ ấy, thì bao giờ cái khả năng hỏi cũng sẽ cao hơn rất là nhiều Bởi vì ở trong cái phần phân đoạn 1 của chuyện ngắn vợ chồng A Phủ Thì chúng ta thấy rằng nhân vật Mỹ là nhân vật quan trọng hơn Nói chung là như vậy được không ạ? Nhân vật Mỹ là nhân vật quan trọng hơn Thế thì tìm hiểu về nhân vật mị chúng ta sẽ tìm hiểu những cái gì đây? Thì bây giờ nhá, chị đưa cho các bạn một cái lộ trình này Các em sẽ cảm thấy nó đơn giản và dễ dàng hơn rất là nhiều Chúng ta cũng thấy rằng là cái chuyện ngắn vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài ấy Nó không kể, tức là nó không được kể lại giống như theo cái mạch thời gian là Từ khi cô Mị còn bé cô ấy như thế này, thiếu niên cô ấy như thế này, lớn lên cô ấy như thế này Lấy chồng xong cô ấy như thế này Không, không phải là là kiểu như vậy đúng không ạ không phải là kiểu như thế các em nhá mà ở đây là kiểu như là thời gian này bắt đầu giới thiệu về cô Mị này Xong cô Mị suy nghĩ lại về cuộc đời của mình Suy nghĩ lại về thanh xuân của mình này Giống như là gì ạ? Giống như là kiểu ngược dòng thời gian lại ấy Thế nên khi làm nhân vật Mị Nhiều bạn sẽ bị dối là như thế Nhiều bạn sẽ bị dối là như thế Đối với nhân vật này nhá Chúng mình sẽ làm như sau giúp chị này Đối với nhân vật này chúng mình làm như sau giúp chị sẽ có một cái lộ trình theo chiều dọc theo chiều dọc trước nhá Sau đó thì chúng mình sẽ theo chiều ngang sau Được chưa? Trước tiên là theo chiều dọc trước, Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có Thứ nhất là cách giới thiệu nhân vật Được không nào? Thứ nhất là cách giới thiệu nhân vật Ok chưa? Cái thứ hai đó là về lai lịch ngoại hình đặc điểm phẩm gì ạ? Đặc điểm phẩm chất tính cách tâm hồn. Ok chưa ạ? Lai lịch ngoại hình Được không? Đặc điểm về phẩm chất tính cách Được chưa nào? Đây là những ý mà chúng mình cần phải làm rõ nhá Được chưa ạ? Theo chiều dọc trước nhá Tức là cái tiến trình của bài viết á, là chúng mình sẽ viết theo những ý như thế này Nếu như người ta hỏi vào nhân vật Mỹ Hay là kể cả nhân vật A Phủ thì các bạn cũng làm như thế cho chị Nhá, các bạn cũng làm như thế cho chị Không có gì thay đổi cả Được chưa nào? Rồi, cách giới thiệu này cái thứ hai là lai lịch ngoại hình, đặc điểm về phẩm chất tính cách này. Ok chưa ạ? Sau đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu về diễn biến tâm trạng Thật ra là cái diễn biến tâm trạng này sẽ được chia ra thành khá là nhiều những cái phân đoạn nhỏ nhé Nhưng các bạn sẽ chú ý một điều giúp cho chị rằng là Cái diễn biến tâm trạng này ấy là sẽ để giúp cho người đọc phát hiện ra Một cái vẻ đẹp cực kỳ nổi bật trong tính cách của nhân vật này Gói gọn lại ở trong bốn chữ thôi Đó là sức sống tiềm tàng Các bạn biết đúng không? Sức sống tiềm tàng Ok chưa ạ? Và đương nhiên là ở cái diễn biến tâm trạng này thì chúng mình sẽ bao gồm các ý đó là dám sống và dám chết này, rồi thì đêm mùa đêm tình mùa xuân này và đêm mùa đông cắt dây chói cho A phủ tự giải thoát cho chính bản thân mình. Ok chưa nào? Nhá, hãy lưu ý giúp cho chị, hãy lưu ý giúp cho chị. Đây là chị bổ theo chiều dọc. Được không ạ? À? Thế còn bổ theo chiều ngang về nhân vật mị thì chúng mình có cái gì? được không ạ? À? Bổ theo chiều ngang về nhân vật mị thì chúng mình sẽ có cái gì? Các bạn sẽ nhìn vào đây nhá. Hãy học như thế này trước tiên định hình cho mình như thế này trước tiên để các bạn cảm thấy nó đơn giản hơn đã. Bởi vì chị thấy nhiều bạn ấy, các em cũng lăn xả vào học đấy các bạn cũng lao vào học đấy nhưng mà cái cách học của các bạn không hiệu quả khiến cho bạn kiểu bị rối kinh khủng ấy và một trong những cái điều thảm nhất khi đi thi đó là đang viết đến cái ý này tự nhiên chợt nhớ ra thôi chết rồi ở phần trên mình quên viết một ý này rồi bây giờ làm thế nào đây chèn vào cũng không được xin giấy viết lại cũng không được sắp hết giờ rồi thế thì làm thế nào đây thế thì nếu như đã có thời gian chuẩn bị như thế thì hãy chuẩn bị thật tốt đi đừng có để cho bản thân mình lâm vào cái tình cảnh mà chị phải nói là cực kỳ thốn như vậy Nhá, đừng để cho bản thân mình lâm vào cái tình trạng cực kỳ thốn như thế Rồi thế thì quay trở lại đây này Theo chiều ngang của nhân vật này Chúng ta sẽ chia cuộc đời của Mị Được không ạ? À? Chúng ta sẽ chia cuộc đời của Mị mà chúng ta được học qua trang sách của Tô Hoài thôi nhá Chứ còn tôi cũng không biết là sau này cô Mị cô già như thế nào đâu Nhá không phải là cô Mị, tôi không biết cô Mị cô già như thế nào hết Chị không biết điều đó Chị chỉ biết là tôi sẽ phân chia cái quãng thời gian cuộc đời của nhân vật Mị Trong những trang viết của Tô Hoài mà tôi được học Thành hai cái phân đoạn Phân đoạn đầu tiên đó là phân đoạn gì ạ Lấy cái việc Mị kết hôn nhé Lấy cái việc Mị lấy chồng Là cái gì ạ Là cái then chốt nhá để chia Ok chưa nào Thế thì chúng mình sẽ có là Mị trước khi kết hôn Đúng không? và mị sau khi kết hôn. Phải không nào? Đấy tôi tôi chỉ trọng tâm vào cái văn bản này thôi. Một là mị trước khi kết hôn và thứ hai là mị sau khi kết hôn. Được chưa nào? Thế thì trước khi kết hôn chúng ta có thể gói gọn lại rằng là gì ạ? Cô này cô ý có thể gói gọn lại cuộc đời của nhân vật này với hai chữ đó là tự do. Phải không nào? Ở cái phần này chúng mình sẽ trọng tâm nói về lai lịch ngoại hình này, cuộc sống của mỹ tuổi trẻ của mỹ mọi thứ như thế nào. Được không ạ? À? Còn sau khi kết hôn, có thể nói một điều rằng là gì ạ? Đây là cái cuộc sống của một gì ạ? Của một nô lệ không công. Được không nào? Của một nô lệ không công. Hay nói cách khác là cô con dâu gạt nợ không công cho nhà thống lý đấy. Đúng không ạ? Thế nhưng mà qua cái việc tìm hiểu về cuộc đời của Mỹ khi sống ở trong nhà thống lý Bá Cha. Đồng thời, chúng ta lại phát hiện ra được cái vẻ đẹp của nhân vật này đó chính là sức sống tiềm tàng. Và cái này được thể hiện rất rõ qua Thứ nhất, chúng ta có ở đây đó là gì ạ? Cầm lá ngón về xin cha đi chết đây, cái phản ứng đầu tiên đây. Đúng không nào? Cầm lá ngón về xin cha đi chết này. Cái thứ hai đó là đêm tình mùa xuân này đêm tình mùa xuân này và cái thứ ba đó là đêm đông cắt dây trói cho a phủ giải thoát cho người đồng cảnh ngộ nhưng cũng chính là giải thoát cho chính bản thân mình được chưa nào các bạn ơi đồng ý với chị không vậy là chị vừa chia theo cả chiều dọc và chia theo cả chiều ngang cho các bạn Bây giờ các bạn có hiểu không đã? Cái vấn đề là chị muốn nhắc lại và chốt lại là các bạn có hiểu những cái gì ở bên trên chị vừa nói không đã? Rồi chúng mình lại cùng tiếp tục được không nào? Các bạn có có có hiểu những cái gì bên trên chị vừa nói không ạ? Tất cả mới chỉ là cái khởi đầu thôi Tất cả mới chỉ là cái phần chúng ta đang gì ạ? Hệ thống lại và sắp xếp lại kiến thức cùng với nhau thôi Nhá Nào các bạn Có hiểu không ạ? Được không nào? Chị like thêm vợ nhặt đi Em sắp thi giữa kỳ 1 Trời ơi chị không đủ thời gian để like thêm vợ nhặt đâu Nhiều lắm nhiều lắm <laughs> Nhiều lắm Ôi thế á Viết sóng được 8 rưỡi à? Ok, rất tốt, chúc mừng em Cố gắng ở những lần tiếp nhé Ok, hiểu chị ạ à? Có ạ à. Rồi, đồng ý, đồng ý là như thế Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với cái từng đến với từng phần nhá Các em phải hiểu là như thế này Đề thi ấy Thì người ta có thể là sẽ không bắt các bạn là trình bày tất cả mọi thứ đâu có nghĩa là không thể nào mà đưa ra một cái đề quá dài ở trong một cái dung lượng thời gian có hạn cho các bạn được. Thế nên sẽ có nhiều cái khả năng ấy là người ta sẽ cho vào một phân đoạn hoặc người ta sẽ hỏi về một cái thời điểm nào đấy, một khoảnh khắc nào đấy của nhân vật để chúng ta đào sâu vào đó. Được không ạ? À? Để chúng mình đào sâu vào đó. Thế thì cái vấn đề quan trọng của các bạn khi mà các bạn viết ạ là các bạn phải xác định được là cái vấn đề trọng tâm nó thuộc phần kiến thức nền nào. Chị lấy ví dụ, đây là kiến thức nền mà các bạn học về gì ạ? Đây là kiến thức nền mà các bạn học về vợ chồng A phổ. Được không nào? Nó chia ra thành rất là nhiều mảng như thế này. Nhưng mà có người ta chỉ hỏi trong cái đề bài là Tôi muốn hỏi anh chị về cái gì ạ? Diễn biến tâm trạng của nhân vật mị trong đêm tình mùa xuân thôi Thế thì có phải trọng tâm của các bạn là các bạn chỉ đưa cái phần đêm tình mùa xuân vào thôi đúng không? Còn lại những cái phần khác là các bạn sẽ không đưa đúng không? Hiểu chị không? Tức là trước tiên các bạn phải giúp chị một điều Cầm đề trên tay Phải gạch ngay được cái thứ người ta muốn hỏi Và xác định ngay trong đầu cái phần người ta muốn hỏi Hãy nhớ rằng đó mới là phần trọng tâm Em có nói dài Em có phân tích thật sâu thật hay về đêm mùa đông Đi chăng nữa Hay thế nào đi chăng nữa thì em cũng không được điểm Bởi vì cái vấn đề là người ta hỏi vào đêm tình mùa xuân cơ mà Được chưa ạ? Và cái linh hoạt của các bạn là các bạn phải biết rút ra cái phần kiến thức nền phù hợp Chứ không phải là các bạn ôm tất cả bảo Ôi, vợ chồng A phủ đây rồi, vợ chồng A phủ đây rồi Ok, ok, thôi à, tôi viết luôn đây, tôi bắt đầu viết đây, viết đây Và cứ viết lan man, lan tràn ra không cần biết là người ta đang hỏi mình cái gì Nhá, hãy lưu ý giúp chị Hãy lưu ý giúp chị sẽ có hai trường hợp có thể là trích văn bản, có thể là không trích văn bản. Cả hai trường hợp chúng mình đều cần phải lưu ý nhá chứ không thể nào bây giờ lại bảo là à, thầy em hay cô em chỉ bảo là tất cả đều phải trích văn bản sao bây giờ bộ giáo dục không trích văn bản thế thì em không làm nữa kiểu kiểu vậy nhá rồi các bạn ơi nào lưu ý giúp chị lưu ý giúp chị nhá <laughs> được không ạ à? hết sức lưu ý giúp chị được không vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với nhân vật này các bạn sẽ thấy rằng như chị đã nói ở đây chúng ta sẽ có những cái thứ liên quan tới gì ạ à? chúng ta sẽ có những cái thứ liên quan tới cách giới thiệu nhân vật này, đặc điểm ngoại hình tính cách này, diễn biến tâm trạng này, sức sống tiềm tàng này thì chúng mình có thể chú ý giúp chị. Cách giới thiệu ở đây chúng ta có gì ạ? À chúng ta có một cái đoạn văn chữ tình ngoại đề nhá. Đoạn văn chữ tình ngoại đề. Phải không nào? cái hình ảnh đầu tiên ấy các bạn có nhớ là cô Mỹ cô ấy xuất hiện mà dường như là cô ấy đang tan nhòa vào những vật vô tri không? Các bạn có nhớ không? Có nhớ là cô Mỹ cô ấy xuất hiện bên những cái vật vô tri không? Đó là vòng quay sợi gai này, đó là tảng đá này, đó là tàu ngựa này. Phải không ạ? Đó là cái sự xuất hiện của nhân vật này trước mắt người đọc Rõ ràng là một cô gái đang còn rất trẻ mà tại sao lại xuất hiện trong một cái khung cảnh xung quanh toàn là những cái vật vô tri như vậy? Dường như là Mỹ bây giờ đang gì ạ? À? à đang muốn ẩn mình đi, đang tan nhòa ra Đúng chưa nào? Đấy là cái thứ nhất là về cái sự xuất hiện về cái hình ảnh của nhân vật là như vậy Thêm một cái nữa tâm trạng của nhân vật này cũng được biểu thị dù là làm bất cứ một công việc gì thì cô này cô ấy cũng cúi mặt và mặt buồn rười rượi có thể thấy rằng là chính cái điều đó đã khiến cho bản thân của chúng ta cảm thấy rằng là có vẻ như cuộc đời của nhân vật này đang ẩn chứa rất là nhiều những cái bí mật, đang ẩn chứa rất là nhiều những cái điều ẩn ức mà phải đi sâu tìm hiểu thì chúng ta mới có thể biết được. Và cái cách giới thiệu nhân vật vô cùng đặc biệt của nhà văn Tô Hoài đã khiến cho người đọc có một cái sự tò mò nhất định về số phận của cô gái này. Tại sao giữa nhà thống lý là một cái gia đình nhiều bạc, nhiều nương, nhiều thuốc phiện nhất làng Là một cái gia đình rất là tấp nập người ở, đúng không ạ? Mà lại có một cái cô gái trẻ tuổi mà lại sống một cái cuộc sống âm thầm như gỗ đá như vậy Thì đương nhiên là chúng ta cũng sẽ đặt cái câu hỏi phải không nào? Đương nhiên là chúng ta cũng sẽ đặt cái câu hỏi Sau đó đến cái phần lai lịch ngoại hình này Thì chúng ta thấy rằng Mị là một người con gái dân tộc Hờ Mông rất là xinh đẹp đã vậy còn gì ạ? À xinh đẹp này, tài năng này. Đúng chưa nào? Vừa xinh đẹp vừa tài năng, chỉ cần đặt chiếc lá trên môi thôi là đã có thể cất lên những cái bản tình ca yêu đời và chính vì xinh đẹp và tài năng như thế nên rất nhiều chàng trai theo đuổi mị Có những chàng trai còn theo mị từ núi này sang núi khác bởi vì rất là yêu, rất là hâm mộ cô gái này. Trai đến đứng nhẵn cả chân vách đầu buồn mị nằm cơ mà. Đúng không ạ? À? Thêm vào đấy, chúng ta cũng thấy rằng là gì ạ? À, chúng ta cũng thấy rằng cô gái này là một cô gái mà rất là hiếu thảo, cũng chăm chỉ làm ăn, đang ở trong cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mình. Với tất cả những cái gì Mỹ có, phải nói thật, bông hoa của núi, núi rừng đại ngàn xứng đáng nhận được một cái cuộc sống hạnh phúc cho tương lai sau này. Thế mà các em biết không ạ? À? đớn ừ. đau thay tất cả những cái gì mà mị mong ước thì đều không có không thể đạt được bởi vì có thể là giống như Nguyễn Du đã từng nói về Thúy Kiều về trong chuyện Kiều đúng không ạ trăm năm trong cõi người ta chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng có tài mà cậy chi tài chữ tài liền với chữ tai một phần có lẽ là vì như thế chăng Đúng không ạ? Có lẽ là vì như thế chăng mà một cô gái vừa xinh đẹp, vừa tài năng, vừa hiếu thảo Hội tụ trong mình những cái phẩm chất tốt đẹp nhất như thế Lại phải chịu một cái số phận đầy bi kịch Và cái bi kịch của Mỹ bắt đầu từ cái gì hả các bạn? Bi kịch của nhân vật này bắt đầu từ một món nợ Mà người ta gọi rằng đây là một cái món nợ từ ngày mà mị nằm trong bụng mẹ thôi mà mị đã phải chịu cái món nợ đó rồi đúng không ạ à? từ ngày mà mị gì ạ nằm trong bụng mẹ đã phải chịu cái món nợ đó rồi bởi vì sao đây là một cái món nợ truyền kiếp món nợ tiền kiếp từ ngày cha mẹ mới lấy nhau để lại Thế rồi có vay của nhà thống lý một ít tiền để cưới Sau đó mỗi năm trả lãi bằng một nương ngô Thế nhưng mà trả mãi trả mãi thì cũng không hết và đến khi mà thấy Mị lớn lên xinh đẹp thì bắt đầu nhà thống lý Bá Cha mới ngỏ ý rằng là mày gả con gái cho tao đi, cho thằng A Sử nhà tao đi thì tao sẽ gạt nợ cho mày. Đúng không ạ? Thế nhưng mà cuối cùng là à Mị Mị có đồng ý không ạ? Cha Mị cũng chưa đồng ý luôn Chỉ nói với Mị như thế thôi Nhưng mà Mị đã khóc và xin cha là con sẽ cố gắng làm việc con sẽ cố gắng làm nương làm dẫy để có thể trả nợ cho cha cha đừng bán con đúng không thế nhưng mà sau đó thì cuối cùng cô gái này lại bị lừa một cách vô cùng trắng trợn phải nói là bị lừa bắt một cách vô cùng trắng trợn các bạn ạ à, phải nói là bị lừa bắt một cách vô cùng trắng trợn mỹ đang có một tình yêu rất đẹp Mị đã có người yêu rồi Và đêm hôm đấy Khi mà gì ạ à, Khi mà nghe thấy tiếng gõ vào vách Thì Mị sờ lên bàn tay Thì ở đấy thấy một cái ngón tay là đeo nhẫn Mị tưởng đó là người yêu mình Bắt đầu nhấc cái tấm vách ra Thì bắt đầu là thằng A Sử cùng với người nhà thống lý đã Lấy bao chùm Mị vào và bắt Mị về cúng trình ma nhà nó Chúng ta thấy rằng là vốn dĩ Cái phong tục bắt vợ của những cái dân tộc miền núi cao Tây Bắc là một cái phong tục rất là đẹp. Bởi vì ngày xưa ấy, trai gái muốn lấy nhau nhưng mà vì điều kiện gia đình không có Và trên đấy thì những cái liên quan tới thủ tục cưới rồi thì lễ nghi nó rất là phức tạp và cực kỳ tốn kém Thế nên muốn tạo điều kiện cho những đôi trai gái yêu nhau có thể đến được với nhau Thì họ đã tạo ra một cái phong tục vô cùng đẹp đẽ như vậy Nhưng mà lợi dụng cái phong tục này thì thằng A Sử nó đã bắt Mị về và cúng trình ma nhà nó một cách vô cùng trắng trợn. Hãy nhớ rằng ở đây là Mị đang bị lừa bắt các bạn nhé. Ở đây là Mị đang bị lừa bắt, được không nào? Ở đây là Mị đang bị lừa bắt. Và sau đó thì cô gái này từ khi bắt đầu phải làm dâu nhà thống lý Vì các em phải biết rằng là đối với bản thân của cô Mị lúc bấy giờ Không chỉ là cái sự đe dọa từ cường quyền, từ bạo quyền đâu ạ à, mà cái việc Mỹ đã được bắt về và cúng trình ma nhà thống lý rồi thì đồng nghĩa với việc là sẽ có dù cho có chết đi cũng sẽ trở thành con ma của nhà thống lý. Và chính vì cái suy nghĩ, cái áp chế về thần quyền đó Khiến cho Mỹ không bao giờ nghĩ tới cái việc là phản kháng nữa Mặc dù ban đầu chúng ta cũng nhìn thấy là gì ạ Cô Mỹ cô ấy cũng có một cái sự phản kháng nhất định Phải nói rằng từ khi kết hôn Mị làm việc như một con trâu con ngựa Làm việc quần quật quần quật Từ ngày này sang ngày khác Từ tháng này sang tháng khác Chúng nó đã bóc lột sức lao động của Mị một cách tàn bạo Nhưng không chỉ riêng Mị đâu ạ à, Mà còn có rất là nhiều Những cái người đàn bà khác Ở trong nhà thống lý bá cha Cũng phải chịu cái số phận giống như Mị Người ta bảo rằng là Con trâu con bò ở cái nhà này á con trâu con ngựa ở cái nhà này ấy Buổi tối còn có thời gian đứng gãi chân và nhai lại cỏ Chứ còn đàn bà con gái nhà này thì cứ làm việc suốt ngày, suốt đêm, suốt năm, suốt tháng như vậy Được không ạ? À? Suốt ngày, suốt đêm, suốt năm, suốt tháng Cứ làm việc quần quật hết việc này sang đến việc khác Bên cạnh cái việc bị bóc lột về sức lao động một cách tàn bạo Thì Mỹ bây giờ còn bị trà đạp về tinh thần một cách cực kỳ man dợ Khi mà cái căn phòng tân hôn Vốn dĩ là gì ạ? Vốn dĩ là cái căn phòng phải thật là ấm áp Phải thể hiện cái sự hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ mới lấy nhau Nhưng mà đây lại giống như là một cái ngôi mộ nổi Giống như là một cái gì ạ? Giống như là một cái ngục thất trần gian Và bởi vì đấy là một cái căn phòng kín mít ạ à như Tô Hoài có viết lại thì đó là một căn phòng kín mít chỉ có đúng một cái ô cửa sổ mà cái ô cửa sổ đó thì chỉ có đúng một cái lỗ vuông bằng bàn tay thôi ạ Mị cứ ngồi ở giường và trông ra cái lỗ vuông đỏ Chỉ thấy trăng trắng thôi Không biết là sương hay là nắng Và Mị nghĩ rằng là mình cứ ngồi ở đây Và mình trông ra Cho đến khi nào mà mình chết đi thì thôi Có thể thấy rằng dường như cô gái này Một cái cô gái vốn dĩ rất là trẻ trung và yêu đời Bây giờ đã bị mất đi hoàn toàn về cái khả năng sống Mất đi hoàn toàn về gì ạ? Tâm hồn không còn gì nữa rồi Và bây giờ chỉ sống như một cái xác vô hồn thôi Sống như một cái xác vô hồn thôi Chính cuộc sống ở nhà thống lý bá cha Chính cái sự đàn áp, cái sự đè nén của bọn thổ ti lang đạo, bọn địa chủ phong kiến Đã khiến cho những người con gái tuổi trẻ phơi phới giống như mị bây giờ Sống âm thầm như một cái bóng Sống như một con rùa đằng sau xó cửa Chúng nó đã tước đoạt đi một trong những cái quyền cơ bản nhất của một con người Đó là có thể sống cho ra một con người Và mị bây giờ không phải là sống ạ à. Mị bây giờ chỉ là tồn tại thôi Được không ạ? À? Mị bây giờ chỉ là tồn tại thôi Mị bây giờ không phải là sống Các bạn nhá các em ơi các bạn còn còn đang ở đấy không đấy Chị không tương tác với các em Các em còn đang ở đấy không đấy Hay các bạn đi ngủ hết rồi Nhiều bạn phản hồi lại bảo chị ơi Em thích học chị lắm nhưng mà em buồn ngủ lắm Cứ không hiểu tại sao em nghe chị nói Em lại thấy kiểu em ngủ ngon hơn Hả <laughs> Các bạn ý lại bảo là cứ mỗi lần mà nghe chị nói ấy Xong rồi em lại ngủ ngon hơn Thế là thế nào hả Thế là thế nào <laughs> Sao lại nghe chị nói ngủ ngon hơn Thế là thế nào đây buồn phiền quá nhở buồn phiền quá Không biết nên vui hay nên buồn Thật sự là như thế Khi nghe các bạn nói với chị như thế Chị bảo là không biết là nên vui hay nên buồn đấy <laughs> Rồi, dạ có ạ, à. các em vẫn ở đấy đúng không? Chị nhắc lại một lần nữa đó là chúng mình sẽ có một cái khóa học luyện đề duy nhất vào cuối cùng ở trong năm nay vào đầu tháng 4 Nên bạn nào mà chưa tìm được lớp đăng ký luyện đề thì các em hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên Để có thể nhanh chóng vào lớp và học cùng với chị nhá Ok không? Hay quá chị ơi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn các em Rồi, vậy là chị đang nói đến hình ảnh của cô Mị khi mà sống ở trong nhà thống lý Pá Cha đúng không? Các em hãy nhớ nhá, tất cả những cái điều đó <laughs> Không nhìn thì ngủ quên thật chị ạ à. <laughs> Chết thật, chết thật Thế này thì không biết là nên vui hay nên buồn đấy Không biết nên vui hay nên buồn đấy Các bạn ơi, thế nhưng mà các em hãy nhớ rằng là như thế này con người ta có một cái điều kỳ diệu lắm Và điều kỳ diệu là trong những cái lúc khó khăn nhất Trong những cái lúc tưởng rằng mình sẽ đánh mất đi chính mình Thì lại có một cái kéo chúng ta lại Và người ta gọi đó là cái này các bạn ạ Sức sống tiềm tàng Một cái khả năng sống tiềm ẩn ở bên trong mỗi con người Và nhờ vào sức sống tiềm tàng thì Mỹ đã đòi lại được cái sự tự do cho chính bản thân mình. Hãy lưu ý giúp chị nhé. Hãy lưu ý giúp chị rằng khi mà bắt đầu mới lấy chồng một tháng liền đêm nào Mỹ cũng khóc. Ok không nào? Đêm nào Mỹ cũng khóc hết. Đêm nào Mỹ cũng khóc và đó là một cái sự phản kháng đầu tiên của nhân vật này bởi vì nhân vật này không muốn sống cái cuộc sống như thế. Đó không phải là chính mình và bắt đầu cầm lá ngón về xin cha cho đi chết. Thôi, cuộc sống này còn gì nữa đâu để mà suy nghĩ nữa Làm gì còn ý nghĩa gì nữa Giờ mình chỉ đang tồn tại chứ mình có đang sống đâu Thôi mình chết đi cho xong Về cầm lá ngón quỳ xuống trước mặt cha xin đi chết Nhưng mà cha bảo là bây giờ mày mà chết thì chắc là tao cũng chết Thì vì thương cha Thế là lại quyết định dám chấp nhận quay trở lại cái cuộc đời Mặc dù mình biết rằng Bây giờ mình chẳng còn bất cứ một cái ý nghĩa nào ở trong cuộc đời này nữa Nhưng vẫn quyết định quay lại để đối mặt Đúng không ạ? Và kể từ đó Mỹ bắt đầu cái cuộc sống sống âm thầm Như gì ạ? Sống âm thầm như một con rùa trong xó cửa Sống lặng lẽ như một chiếc bóng trong nhà thùng đi bà cha Cho đến đêm mùa đông Các bạn ơi, à chị xin lỗi Cho đến đêm tình mùa xuân Có thể thấy rằng ba cái tác nhân tác động đến Mỹ nhiều nhất trong đêm tình mùa xuân Đó là mùa xuân, men rượu và tiếng sáo Hãy nhớ giúp chị nhé Đó là mùa xuân, là men rượu và là tiếng sáo Được không nào? Mùa xuân năm nay đến sớm, gió rét rất dữ dội cái không khí và sắc màu được Tô Hoài vẽ ra trong bức tranh mùa xuân của mình đã khiến cho Mỹ có một chút sao động ở trong lòng. Đó là âm thanh của những đứa trẻ, của thanh niên trai gái chơi trên sân chơi. Đó là màu sắc của những chiếc váy hoa được phơi, rực rỡ trên những mỏm đá đó là màu vàng của cỏ danh vàng ửng đúng không ạ? Rất là nhiều những cái hoạt động vui chơi ở mùa xuân và năm nay hồng ngài ăn Tết sớm giữa lúc gió rét rất dữ dội. Chính cái sự thay đổi biến đổi bất thường của thiên nhiên đã dẫn đến cái sự thay đổi biến đổi bất thường trong tâm hồn con người. Để rồi mùa xuân năm ấy mị cũng uống rượu. Chính cái men rượu đã đưa mị trở về cõi nhớ và tạm quên đi cái hiện tại ở trước mắt. Mị bắt đầu nhớ về tuổi trẻ của mình, tuổi xuân của mình. À, Mị cũng đã từng có một cái thời son trẻ như thế. Mị cũng đã từng đi chơi mùa xuân, đã từng thổi sáo. Và tiếng sáo chính là cái tác nhân quan trọng nhất của chúng ta, các bạn nhé. Tiếng sáo chính là tác nhân quan trọng nhất. Cái này chị sẽ nói với các em vào một hôm nào đó gần nhất nhá. Chị sẽ nói với các em cụ thể vào một hôm gần nhất. Thế nhưng mà nó không có đủ sức Bởi vì là sao ạ? Bởi vì là chính A Sử đã dập tắt đã vùi lấp đi cái sức sống tiềm tàng mới được manh muốn một chút từ nhân vật này Mày muốn đi chơi à? Mày muốn đi chơi đúng không? A Sử nhìn thấy Mị muốn đi chơi A Sử trói Mị bằng một thúng sợi đay vào cổ Được không ạ? À? Nhá A Phủ làm gì ạ? Chói Mị bằng một thúng sợi đay vào cột luôn Và điều đó khiến cho Mị rất đau đớn Thế nhưng tâm hồn của Mỹ vẫn đang đi theo những cuộc chơi, những đám chơi Vẫn được dìu dắt bởi tiếng sáo Cho đến khi nghe thấy tiếng chân ngựa đạp vào vách Và trong cơn mơ ấy, bị vùng bước đi thì biết thấy rằng chân tay mình đang vô cùng đau nhức Mới phát hiện ra được cái thực tại của mình Và trong cái giây phút đấy, khi trời đã bắt đầu sáng Và nghe thấy mọi người ầm mỹ là gì ạ, thằng A Sử vừa bị đánh Thì đó là cái giây phút bị bừng tỉnh và bị cảm thấy sợ Sợ là vì Mị nhớ tới câu chuyện Cũng đã từng có người đàn bà đã bị gì ạ Trói đứng cho đến chết ở trong nhà này Và tự nhiên Mị thấy sợ các em biết không ạ? Đây là một trong những cái tín hiệu, một trong những cái chi tiết thể hiện cho lòng ham sống cao nhất của nhân vật này. Vì người ta rất muốn sống nên người ta cảm thấy sợ chết. Chưa bao giờ Mị cảm thấy sợ chết đến như vậy. Được không ạ? Và nhưng mà cái điều bình thường đã xảy ra là sau đó cô này Sau đêm tình mùa xuân cô này cô ấy lại trở về cái cuộc sống Rất là gì ạ? Rất là giống với cái cuộc sống trước đó Âm thầm câm lặng và thậm chí là còn câm lặng hơn trước Cho đến đêm đông cắt dây chói cho A Phủ Rồi Đêm đông cắt dây chói cho A Phủ như thế nào và cụ thể về chi tiết tiếng sáo ra sao Thì có lẽ là chị sẽ hẹn các bạn ở trong một buổi phát trực tiếp gần nhất nhá Được không nào? Ngày hôm nay dừng lại ở đây thôi À chị xin lỗi, A Sử đúng không? Ok ok, có thể là chị nói nhầm đấy, chị cũng không nhớ là trước đó chị nói A Phủ hay A Sử nữa Nhưng nếu chị có nói nhầm thành A Phủ thì các bạn chú ý giúp chị nhá Là A Sử, được không nào? Cụ thể về chi tiết tiếng sáo như thế nào Và cụ thể về đêm đông Mỹ đã có một cái cuộc gọi là vượt qua chính mình ra sao Thì chị sẽ hẹn gặp các bạn ở trong buổi phát trực tiếp tới Ok không? Đồng ý không? <laughs> em sắp thi rồi à Yên tâm Cố gắng lên nhá Chị lại đi rồi <laughs> Khổ thân nhờ kiểu cảm giác như các em cứ kiểu xa chị là các em không sống được à Chị vẫn thấy các em vui vẻ yêu đời mà Hay là các em đang cố diễn để cho chị vui đúng không Đúng không mấy cái đứa này <laughs> Rồi Các bạn ơi đồng ý với chị không ạ Ở trong đêm đông thì các em chỉ cần chú ý đến hai chi tiết thôi hai cái tác nhân thôi một đó chính là đêm đó là bếp lửa và cái thứ hai là giọt nước mắt của a phủ thôi dễ mà nhá à, chị nói a phủ chói mị à ôi thế à chị xin lỗi nhá chị nhầm chị nhầm nhá rất xin lỗi các bạn đấy Nhiều khi là đầu óc chị cũng kiểu hơi lú một tí thế đấy Rất xin lỗi các bạn A sử, A sử nhá Không phải A phủ, ok không? Rồi, ngày mai các bạn thi rồi đúng không? Chị chúc cho các bạn ngày mai thi tốt Thi thật là tốt nhá Ngày mai thi thật là tốt nhá Ok, rồi. Cảm ơn các em rất nhiều vì buổi tối ngày hôm nay đã xem phần phát trực tiếp cùng với chị. Những bạn nào muốn mua sách thì cứ chủ động nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên nha. Bao giờ chị sẽ like tiếp ạ? À? <laughs> bình tĩnh nhở <laughs> Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều vì ngày hôm nay đã dành rất nhiều tình cảm cho chị và vẫn thức với chị đến giờ này Chúc các bạn sẽ có một buổi tối Bây giờ thì hết buổi tối rồi Chắc là chúc các bạn sẽ ngủ thật là ngon thôi Và ngày mai những bạn nào đi thi thì làm bài thật tốt Những bạn nào đi học thì luôn luôn gì ạ à? à những bạn nào đi học thì sẽ có một cái tâm thế thật là sẵn sàng quyết liệt nha Rồi cảm ơn các em Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé Bye bye